Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021, tức ngày 5 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mão hôm nay là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. Tử vi tuổi Tý, thương quan giáng họa, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại trong ngày chủ nhật này chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, mọi công sức của bạn có thể sẽ đổ sông đổ biển ngay tức khắc. Đây là lúc bạn cần hết sức tỉnh táo, đừng để bất cứ thứ gì che mờ mắt. Không chỉ trong công việc mà trong cả các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng vậy, bản mệnh cũng nên hành động một cách cẩn trọng. Hãy suy tính một cách kỹ càng và thấu đáo kẻo tiền bạc thất thoát khó có thể bù đắp được. May mắn là bên cạnh con giáp này luôn có một người đồng hành thầm lặng, luôn ủng hộ và cổ vũ dù có chuyện gì xảy ra. Ngũ hành thủy sinh mộc giúp đôi bạn càng ngày càng gắn kết hơn, cả hai cùng đồng lòng chung sức vượt qua những thử thách của cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, con giáp tuổi sửu dưới sự che chở của chính ấn, có thể dễ dàng đạt được những thành tích đáng kể trong sự nghiệp. Với tài trí cùng với lòng nhiệt huyết của mình, bản mệnh đưa ra những hướng đi cụ thể và rõ ràng, giúp tập thể cùng phát triển đi lên. Tuy nhiên, ngũ hành mộc khắc thổ lại cho thấy vận trình tình cảm của bạn lại có phần xa sút hơn hẳn. Có lẽ vì quá mải mê với công việc mà quên mất sự tồn tại của người ấy, sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn khiến bức tường ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn dần lên. Đã đến lúc bạn cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn rồi đó. Đừng để đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc nhé. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày trực định, theo đó, ngày này tốt về cầu tài, ký hợp đồng hay mở yến tiệc, nên tránh kiện tụng, tránh chấp, chữa bệnh. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần, Thiên tài ở bên trợ mệnh, người tuổi dần có cơ may kiếm tiền bất ngờ trong ngày chủ nhật này. Các thần này sẽ giúp cho vận tài lộc của mệnh chủ hanh thông phơi phới, tiền vào như nước, may mắn khó ai sánh bằng, với sự nhanh nhạy của mình, bản mệnh dễ dàng nắm bắt được những cơ hội gia tăng thu nhập hiếm có, tiền bạc vì thế mà cứ lũ lượt chảy về túi con giáp này. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá tham lam, bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, mọi cố gắng của bạn sẽ tan thành mây khói. Trong ngày mộc khí vượng như hôm nay, mệnh chủ cần chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nhất là với những ai dễ bị mắc các bệnh như thần kinh, thận, tiêu hóa, phụ khoa, thì đừng chủ quan dù chỉ là một vài dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Cục diện dần mão tương hội, giúp cho vận trình của người tuổi mão thêm phần hanh thông thuận lợi trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít lợi ích. Cùng nhờ đó mà bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác mới đầy triển vọng. Lại thêm sự ủng hộ của chính tài, Tình hình tài chính của con giáp này khá ổn định, các nguồn thu đến chủ yếu từ công việc chính, cũng đủ để bạn trang trải cuộc sống của mình. Vậy nên bạn sẽ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày năm âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn. Quý nhân tam hội xuất hiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi thìn bước lên một nấc thang mới. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào. Thiên ấn độ mệnh, những tiềm năng của bạn dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Bạn nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần bạn rồi. Ngũ hành mộc thổ xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày này. Đây không phải lần đầu cả hai xảy ra những xung đột, cãi vã, cả hai đều chẳng ai chịu ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối, thì e rằng kết cục xấu nhất có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, 6. Tử vi tuổi tỵ Xem bói tử vi, cục diện dần tỵ tương hại, người tuổi tỵ dù dành không ít tâm sức cống hiến, nhưng lại chẳng được hưởng thành quả xứng với công sức mình bỏ ra. Lại có kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn, chỉ chờ con giáp này lộ sơ hở là ngay lập tức nhắm đến. Thiên quan giáng mệnh, hung thần này sẽ khiến cho vận trình hôm nay của người tuổi tỵ chẳng được suôn sẻ như muốn. Bạn khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình, thay vào đó là những lần nóng nảy,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 không chỉ trong công việc mà trong cả chuyện tình duyên nữa. Dường như bản mệnh đang có những bước đi đúng đắn trên con đường sự nghiệp của mình. Những kết quả thành tích bạn có được đã nói lên tất cả. Hãy cứ tiếp tục tự tin và vững bước đi theo những điều trái tim, cũng như lý trí của bạn mách bảo. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khá tốt đẹp trong ngày mộc hỏa tương sinh như hôm nay. Người độc thân có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp với mình qua những buổi gặp gỡ, tụ họp bạn bè. Sự đồng điệu trong tâm hồn, của hai người khiến tình cảm này sinh một cách nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của không ít người. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, 19 giờ đến 21 giờ. 8. Tử vi tuổi mùi. Xem tử vi phương Đông, sự xuất hiện của chính ấn như tiếp thêm sức mạnh cho người tuổi mùi trong ngày chủ nhật này. Với năng lực cùng với bản lĩnh của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể xử lý được những vấn đề phát sinh mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai cả thổ mộc bất dung, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một căng thẳng, nặng nề hơn. Nguyên nhân chính là do những bất đồng quan điểm dẫn đến những tranh cãi mâu thuẫn triền miên. Ai cũng giữ cái tôi của mình mà quên mất mình cần phải lắng nghe từ cả hai phía, để rồi đến lúc sợi dây kết nối tình cảm bị đứt gãy thì cũng muộn mất rồi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện dần thân tương xung, gây không ít tác động tiêu cực cho người tuổi thân trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, ý kiến bất đồng khiến đôi bên chẳng thể hòa hợp cho được. Các mối quan hệ xã giao cũng dần trở nên căng thẳng hơn. Tỷ kiến xuất hiện sẽ kéo bạn vào không ít rắc rối do chuyện thị phi, điều tiếng khó ngờ gây ra. Đây không phải là lúc bạn có thể yếu mềm, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, bạn sẽ nhận ra được ai đúng ai sai, Việc gì nên làm hay không nên làm, lời nói nào không nên nói. Ngũ hành kim khắc mộc kéo theo một đám mây u ám che khuyết tầm nhìn của bạn. Dường như bạn đang để sự nóng này khiến mọi việc trở nên rối ren hơn. Hãy chia sẻ với người ấy để có được thông cảm và cũng nhận được lời giải cho riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu. Hung vận lấn át cát vận trong ngày hôm nay của người tuổi dậu. Kiếp tài giáng mệnh cảnh báo bản mệnh cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt. Bạn cũng đừng vì tham cái lợi trước mà có những hành động manh động, liều lĩnh kẻo tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. Chuyện tình cảm của con giáp này khiến cho người khác phải lo ngại trong ngày kim mộc, xung khắc như hôm nay. Khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần lên, chẳng có cách nào có thể xóa bỏ được. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Đi theo hai hướng này, mọi việc mưu sự cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất. Tam hợp trợ mệnh, con giáp tuổi tuất có thể thoải mái tận hưởng ngày hôm nay, mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Công việc thuận lợi khiến bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn còn có cơ hội ký kết hợp đồng với những đối tác đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ mang lại những thành tích đáng nể trong tương lai. Với những người làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, dịch vụ, y học, kỹ thuật, nghề tự do, thì hôm nay sẽ là thời cơ hiếm có để bạn có thể chứng minh bản thân mình, chứng minh được sự lợi hại mà không phải ai cũng có được. Mộc khắc thổ, sức khỏe của con giáp này trở nên sụt giảm hơn rất nhiều so với thời gian trước. Hãy lập ra cho mình một chế độ sinh hoạt ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để có thể sớm hồi phục năng lượng, tăng cường sức đề kháng cho bản thân, đẩy lùi bệnh tật. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày dần hợi lục hợp như hôm nay. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên trở nên hài hòa hơn, bạn nhận được ủng hộ nhiệt tình giúp cho công việc sớm có thể hoàn thành theo đúng dự định. Có thực thần ghé thăm, Cờ may phát tài phát lộc của con giáp đang đến rất gần rồi. Các thần này sẽ mang đến cho những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, hãy biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan, đừng tiêu xài phung phí thì tiền núi cũng chẳng thể đủ đâu. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc trong những ngày này. Vận đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được nhân duyên của đời mình,